nước này sâu quá chị ta cái cây là thế nhỉ Phụng Anh ơi, Phụng Anh ơi, nhanh lên Phụng Anh ơi Ôi, sâu quá Sâu phép quá Sâu quá Nhìn xem Nước sâu đến đầu gối luôn Đáng ghét Nún, nún, nún, nún không khác khác khác khác khác anh ơi hello chị Kết ha mình đi chơi suối đây nào lên ao hồ đấy cô cái hoa này nó hoa gì đẹp vậy chị này là đôi của con đấy chỉ là có thôi mà đấy chỉ là có thôi không biết lấy là bình thường mà tốt mà đẹp quá Wow, đúng là thành một ốc đảo rồi Ngày mai liệu nó còn xanh được không? Nhưng mà con bảo này Nhưng mà con Nhưng mà em bảo này em sẽ làm nó cao hơn à Ừ, <laughs> làm đi Wow, đẹp quá